wishing we on Wishing me to call you when you're me on The way you're telling me you want me down mm -hmm. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling Cause you love to have them all crying mm -hmm. Calling these sweet days Telling me you need me But I'm from a city that's ice cold I give them this and the I go ah, Cause you a bad man giờ Tiên đang trên xe đi đến à, studio Ngày mai Tiên có một buổi chụp với lại uh, story Sau một năm Tiên mới có thời gian để quay trở lại chụp hình Thì ngày hôm nay sẽ à, đi đến một cái studio khá là đẹp ở quận năm Lát này mọi người sẽ cho mình coi make up lúc của Tiên à. người Thì ngày hôm nay là 25 tháng 12 Tức là Christmas Và ngày hôm nay Tiên Tiên mới làm bộ móng rồi mọi người Không đẹp, đẹp không? Đẹp anh Đẹp Tiên làm là cái gì cũng đẹp hết đó Anh đừng có vô duyên đi Sai Uống một trà suối Kệ cái chủ nhà em và hôm nay tôi đang ở nhà ờ, bạn của tiên để ờ, tổ chức tiệc Christmas thì tụi mình có mang những cái món ăn uh, như thế này đó xong rồi tiên có mang cái gì chị giới thiệu chị đây chị làm hả em không nghĩ vậy em nghĩ chị mua À, mua ở apparel đó mọi người dạ. không phải là tiệm Thấy của mình nhưng mà mình quảng cáo dùm cho à, bạn ok thì đây à, nhà tiên tiên thì tiên có chuẩn bị uh, chả giò với lại à, chả mực thì à, bây giờ thì tụi mình vẫn còn đợi các bạn đến và à, chuẩn bị đồ ăn đầu tiên cho mọi người xem cái cái house view của nhà này rất rất rất là đẹp có một cái ban công siêu to kiểu ngoài đây là bên này là bên landmark nè xong rồi ở bên này có cái ban hai cái ban công mà kiểu như là siêu to nhìn thấy được khu bên đó rồi xong rồi nguyên một cái ban công lớn như vậy mà Thật sự là cái nhà này là một cái apartment nhưng mà nó rất là bự Thật sự Ờ, ngày mai tiên sẽ có một cái chuyến đi hồ tràm chung với lại sinh nhật của sen thì uh, ngày mai mọi người sẽ thấy rất là nhiều uh, mọi người đoàn tụ như là quỳnh thi ti rồi tất cả mọi người luôn thì rất là lâu rồi tụi mình mới có một chuyến đi như vậy cho nên là ngày mai mọi người sẽ được uh, thấy tụi mình comeback nha yeah. ok mọi người hẹn gặp lại mọi người tomorrow bye bye người hiện tại thì tụi mình đã đến Hồ Tràm rồi và Tiên vừa mới phải uh, test Ờ, Covid xong rồi bây giờ tụi mình đang đợi kết quả để ờ, check in xem đang ở bên kia kìa mọi người Đó, mình mới test ở bên đó đó mọi người Xong rồi cái mình qua đây mình đợi Xong ờ, rồi mình mới được chỉnh thôi Thì lát nữa sẽ cho mọi người xem room tour của ngày hôm nay nha Ông cái này nó cứ quắt tay kìa <laughs> Hiện tại thì Tiên đã đến đến nữa Ủa? quỳ lén trong quỳ lén <laughs> hiện <laughs> tại tôi quay đã đang tới phòng rồi và đây là căn nhà ngày hôm nay Melia thì Tiên cũng đã ở rất là nhiều lần nhưng mà người thấy trên blog của Tiên rồi nhưng mà lần đầu tiên uh, ngày hôm nay là ở một cái căn uh, ngay gần biển nên là Tiên sẽ làm một cái bung tour này trên đây là cái phòng ngày hôm nay Tiên sẽ ở với lại Ivy yeah, yeah. thì đây thì đây là sẽ đó bạn nồng bạn nồng mình sẽ thấy yeah. là view biển <laughs> ôi oh hai biết đi bây giờ thì tụi mình sẽ đi uh, đi ra ngoài biển chỗ của tụi mình là ngay kế bên một cái hồ bơi khác của Malia nó cũng khá là xa ở đây hả đó một cái hồ bơi ngay đây thì cái hồ bơi này tiên cũng lót khá là nhiều trên trên lót của tiên rồi nhưng mà Bây giờ thì đang có cocktail hour nên là tụi mình sẽ đi ra đây và uống yeah. Uống free? Is it free? Yeah Đúc chị nổi em Chị cũng muốn đúc Mẹ ăn đàng hoàng đi, đúc chị Ăn rồi Những gương mặt ăn giật Ăn, à, ăn, ăn phí Có bao nhiêu leo nè xuyên xuyên xuyên lái ừ, ừ ngon vậy ngon hả <laughs> wow ăn gì vậy em ăn cơm nha rồi giới thiệu đi đây là cơm ờ, cơm chiên với lại cua luộc ừ. nếu là không còn lúc đất à. ok đó mời mọi người nha <laughs> rồi hiện tại thì tụi mình đang ở ờ, trong phòng và tụi mình sẽ nấu ăn hai ốc quế sầu riêng thôi <laughs> bây giờ tụi mình ti với nguyên là sẽ phụ trách cái uh, phần nấu ăn ngày hôm nay là phần mì ấy không không có nguyên với tiền nguyên với tiền chỉ phụ thôi, thiện là thứ chính à ok ai bị lê là không hai cái đứa này hai cái đứa mình hai cái đứa mà nói nhiều không làm gì đó, <laughs> cho nên là đi ra đi ra liền rồi cái này đó không I need cheese rồi bây giờ tụi mình sẽ làm cho mọi người nhé không quá sầu nghiêng thôi đến skincare tiên, của Tiên lâu lắm rồi Tiên không có update thì đầu tiên Tiên sẽ sử dụng sản phẩm ờ, này của Clinique đây là một cái ờ, bom rất là tiện khi mà đi du lịch thì nó có một cái size nhỏ như thế này nên là Tiên rất là hay xài Tiên rất là hay thích xài bom mọi người tại vì ờ xài bom quen rồi trời cái giọng hồi nãy ngồi nãy dưới hét dữ quá bây giờ nói không nổi luôn ừ. Tiên rất là thích xài bom cleanse một lần là ra hết rất là sạch luôn sau khi rửa mặt xong thì tiên sẽ sử dụng sữa rửa mặt này của CosRx tiên quên mang mất cái máy rửa mặt Foreo rồi cho nên là hôm nay sẽ rửa bằng tay thôi nha này thì nó có uh, rau má cho nên là rất là dịu nhẹ dịu với làn da nhạy cảm như là da của tiên sau khi mà rửa mặt xong á thì tiên sẽ sử dụng cái toner này của Pacific lấy sẽ sử dụng ở trên cái con cô tông này thì đây là một cái ờ, nước hoa hồng có chứa 91 phần trăm hoa cúc ở trong này và đồng thời thì nó sẽ có những cái thành phần ví dụ như là ờ, flavonoid hoặc là adenin nè và nó giúp các bạn bảo vệ da khỏi cái tác động của môi trường bên ngoài đồng thời á, thì trong cái sản phẩm này nó sẽ có vitamin A, vitamin E cung cấp những cái độ ẩm nhất định cho làn da và giúp da các bạn căng bóng hơn các bạn thấy đó nó sẽ có những cái bông cúc thật bên trong này luôn nè mọi người những cái lá bông cúc thật bên trong này luôn cho nên mọi người yên tâm nó sẽ là thiên nhiên nha rồi bây giờ tiên sẽ đổ ra bông cotton và bắt đầu ờ, apply lên da của mình ha thì cái sản phẩm này nó còn giúp làm dịu da cũng như là ờ, ngăn ngừa da ờ, sớm lão hóa thì cái độ tuổi của mình thì nên độ tuổi tầm 20 trở lên là mình nên lo về vấn đề lão hóa rồi cho nên là tiên cũng rất là lo ngại về cái vấn đề này thì mùi của nó nó không có mùi hắc cũng như là không có một cái mùi cồn hay là gì cả rất là dễ chịu đồng thời á nếu mà mọi người à, không có mọi người mà ví dụ hôm nào mà da khô á mà muốn làm một cái toner mask một cái mặt nạ dưỡng á, thì đây là một cái sản phẩm vô cùng hợp lý luôn mọi người có thể đắp trong vòng 15 đến 20 phút mà không nên sợ bị kích ứng da Ờ, đồng thời mang lại một cái độ ẩm cực kỳ tốt cho làn da của mọi người à, và sản phẩm này khi mà tiên đi du lịch thì thì nó hay mang theo tại vì nó cung cấp độ ẩm khi mà các bạn mất nước rất là nhiều này và nhớ cho mọi người mọi người sẽ thấy những cái bông cúc trong này là nó sẽ không có mùi cũng như là không có bị héo rất rất là tươi luôn và đồng thời thì đây là một cái một trong những sản phẩm uh, bông cúc mà nó sẽ có giá thành cực kỳ tốt ở trên thị trường này vì thị trường này mọi người biết rồi nó sẽ có những cái toner hoa cúc khác mà rất giá rất là mắc cũng chừng triệu khá là nhiều cho nên là những bạn nào học sinh sinh viên thì tiên hai lại recommend sản phẩm này nó chỉ tầm khoảng là giá tầm từ 200 đến 400 ngàn thôi rất là ok luôn rồi sau khi bút toner này thì tiên sẽ sử dụng lotion của clinic à, ờ, đây là một cái lotion mà tiên siêu siêu thích và mọi người thấy là tiên xài sắp hết rồi à, dành cho những bạn nào có da nhạy cảm và cũng như da khô thì highly recommend sản phẩm này nha da dạo lại tiền trộn vía là rất là đẹp đúng mọi người cho nên là tiên kiểu thôi trộn vé trộn vé đang trong thời kỳ nhưng mà da vẫn rất là trộn vé nên tiên cũng rất là vui sau khi bước này á, thì tiên sẽ có một cái bước là uh, ờ, eye cream thì eye cream thì mọi người biết là tiên hay sử dụng sản phẩm này rồi AHC cái này ở đây <laughs> nó tiên xài nhiều quá nó bị chốc luôn rồi nhưng mà uh, ờ, eye cream thì tiên không bao giờ quên được sản phẩm này uh, chống lão hóa cho vùng mắt cũng như là làm sáng cái vùng mắt luôn sản phẩm này có thể rất là đa năng rồi tiếp theo là một cái sản phẩm cuối cùng mà tiên sẽ sử dụng trong ngày hôm nay đó chính là cái uh, Nacific Real Floral Air Cream thì đây là một cái uh, cái kem dưỡng kiềm dầu nha mọi người rất là tốt và rất là thiên nhiên có những cái thành phần giúp kháng viêm trên da mặt của mọi người thì mọi người thấy cái texture nó giống như là dạng gel vậy á 70% thì mọi người biết là nó sẽ từ hoa cúc nguyên chất cho nên là nó sẽ làm dịu da tức thì um, do dành cho những bạn nào mà đang bị kích ứng hay là da đang có vấn đề thì uh, bạn này sẽ làm dịu da rất là ok đồng thời thì nó cũng có hyaluronic acid thì mọi người sẽ biết thành phần này giúp giữ cái độ ẩm trên bề mặt da và làm ờ, không bị da bị ờ, khô chưa là mất nước ha thì sau khi sử dụng sản phẩm này á, thì Thiên cảm thấy là da có săn chắc hơn, có sáng hơn cũng như là căng bóng hơn Mọi người có thể thấy cái sờ đây là một cái air cream duy nhất tại Việt Nam và có dạng thật như thế này cho nên là uh, rất là mới cũng như là cái khả năng thẩm thấu và khả năng kiềm dầu cực kỳ tốt đồng thời thì cái lớp finish rất là mỏng nhẹ không có bị nặng trên mặt uh, ok đó là sẽ là những cái bước hoàn thành skincare ngày hôm nay rồi bây giờ tiên sẽ đi ngủ và hẹn mọi người ngày thứ hai ở hồ tràm nhé morning mọi người hôm nay là ngày thứ hai tiên ở hồ tràm rồi và bây giờ tiên sẽ đi ăn sáng à, thì tiên có vừa mới gọi xe đến rồi bây giờ sẽ ăn sáng của Ivy mà còn lại thì đang chắc là cũng đang ra đó nhưng mà tiên đang không biết là có đúng giờ hay không nhưng mà tụi mình vẫn đi ăn sáng chứ giờ là 9 giờ sáng let's go tụi mình đã đến uh, chỗ ăn sáng rồi rồi bây giờ hello tiên và tụi mình tới trước đầu tiên của mọi người là chỉ có tiên ivy ti với lại khoa thôi là bốn người mọi người lấy đồ ăn sáng thôi <laughs> lại không có lại không có lại lại không lại ok không, bây lại giờ tụi mình sẽ lấy đồ ăn nha cảm nghĩ về sinh nhật mình vui anh bây giờ chắc là buồn rồi đó tại vì là còn ờ, có mấy ngày nữa là hết December luôn rồi mình vui từ đầu tháng tới bây giờ Happy birthday princess Day to me Yeah mà chúng ta có ghẹ này là mực mực sò dương đúng vậy nó đúng vậy đúng ờ, rồi ờ, ờ, anh chỉnh rồi lại uh, bên, bên đó nữa mọi người ốc tỏi đó. ta da Good morning mọi người Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Hậu Tràm rồi Bây giờ Tiên sẽ dạy đi ăn sáng Giọng bây giờ hàng quá Tại hôm qua giờ hết quá nhiều Rất là lâu rồi giọng Tiên mới dậy mọi người Hậu Hay Ra đi Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn sáng nha thì Tiên sẽ ăn những cái món uh, Mỹ hơn một chút như là waffle, pancakes, này, sausage, bacon như là salad